các bạn nhé chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình hôm nay mình à, chia sẻ với các bạn à, video là cái lợn nái các bạn khi mà nó động dục nó khi nào mà nó động dục ấy nó chịu đực và nó phối giống mà đạt cái tỷ lệ đầu thai 100% các bạn nhé Đấy, không phải con lợn nào nó cũng dễ dàng đầu thai đâu các bạn Đấy, nó tùy theo cái cái thời gian nó động dục và cái thời gian nó giao phối với nhau để đạt được kết quả Đấy, bây giờ mình ờ, sẽ vào cái con ờ, lợn nhà mình để cho các bạn xem chi tiết nhé các bạn đây là cái con ờ, lợn nái như mình nó cũng đang rất là mùi rồi nó được khoảng ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi các bạn Đấy, nó lì ra các bạn nhé nó tự lì với lại mình à, xem nó sờ lên người đó đó đấy đó đấy nó rất là lì luôn nó mệt rất là lên người ra các bạn nhé các bạn mình sờ vào cái sờ vào đằng sau lưng nó các bạn nhé nó sẽ đứng im đấy nó không không di chuyển nữa đấy, mình nắm đây thậm chí mình à, cưỡi cả lên à, lưng nó này cưỡi lên lên lưng nó mà nó cũng không không nhúc nhích luôn rồi đấy nó nằm yên luôn các bạn nhé nó yên luôn đấy tiếp theo là cái phần hoa này các bạn đấy cọng hoa nó đấy hoa nó héo lên một tí các bạn nhé đấy, khi mà thời gian đường dục là nó sưng tấy lên thì là chưa được đâu các bạn nhé mặc dù lúc đấy nó vẫn chịu phối rồi nhưng mà cái tỷ lệ đầu thai rất là kém là hoa nó héo lên các bạn này đấy nó có chốt nhầy chân nhầy chân nhầy ra này đấy, nó dính dính nhé. Đấy, hoa này héo lên các bạn nhé đấy đấy mình sờ vào thì nó đấy nó như là muốn lùi lùi lại để nó chịu phối các bạn đấy, và nhấn vào cái lưng nó chỗ này thì nó không không cử động chút nào nhé các bạn nhé đấy, hai điểm lưu ý các bạn uh, <clears throat> nhận biết lợn nái chịu được để phối giống đấy, nhất ở cái phần, uh, phần lưng này đấy, mình nhấn xuống mình tùy mình lấy chân đạp mạnh nhưng mà nó không nhúc nhích nó không cử động đấy còn khi nó cử động là chưa được nhé các bạn nhé các bạn lưu ý đấy mình là cái lông lông nó là dựng lên này đấy, lông nó dựng lên mình sờ đây lông nó dựng lên đấy với cái phần hoa nó các bạn nhận biết phần hoa nó hơi tái lại hơi héo hơi nhăn lại một tí đấy. còn nó sưng đỏ hồng lên là là chưa phải nhé các bạn nhé hoặc là nó chịu rồi thì cái tỷ lệ đầu thai nó cũng rất là kém đấy, bây giờ mình sẽ cho cái con lợn đực vào phối để cho bạn xem Go. Vào đi. Một lần là chả cắn được. Vâng. À thế. Nó à nó à. năm đó cứ 10 lái cứ bảo hộ chọn con đường ba buồn hộ. <laughs> Còn nhà thì đi đi bàn để đụng ngay không cửa thì luôn vâng. em phải đụng vào ngay rồi đụng. phải dư chứ nào được nghệt ra này kiểu là do con cải nó phải đủng cái ngáy còn phải ngáy nó lại phổi ả nó rồi khi cái con đực nó vào phối các bạn nếu mà nó gặp khó khăn ấy thì ờ, mình có thể ờ, phụ giúp nó các bạn nhé mình ờ, giúp nó để nó phối nó hiệu quả hơn Đấy, như vừa vừa nãy thì có cái anh thợ lợn ấy là cũng uh, giúp cái con lợn đực phụ giúp cái hình ảnh của cái video này mình Ừ, che đi một phần các bạn bởi vì mình sợ là ờ, cái chính sách của YouTube ấy, nó về cái nguyên tắc cộng đồng cho nên mình che cái hình ảnh đi để có gì thì ờ, rất mong các bạn thông cảm đây các bạn đang ờ, xem cũng khá là lâu nó phối khoảng 6 đến 7 phút đi các bạn à, mình vẫn đăng cho nó phối bởi vì nó lâu thì cái tinh trùng của con lợn đực nó vào nó sẽ nhiều hơn và cái tỷ lệ đậu sẽ tốt hơn các bạn ờ, xác suất nó sẽ cao hơn và nó sai con hơn nếu mà nó nhanh quá thì cái tinh trùng nó vào nó ít thì cái tỷ lệ đầu thai nó kém Đấy, con lợn nái này nó cực là mùi rồi nó lên giống nữa. lợn đựng vào một cái là nó chịu luôn à, hai con uh, giao phối với nhau Đấy, các bạn xem à, thuận thì nó rất là dễ các bạn nếu mà không thuận ấy, con lợn cái nó chưa đúng ngày ấy, thì nó sẽ không cho con đực nhảy nếu con đực muốn thì nó cũng không không nhảy được cho nên mình phải xem cái ngày nó phù hợp nhé các bạn nhé thì con cái nó chịu và trong khi phối thì các bạn theo dõi Đấy. rất là lâu luôn con à, lợn đực thì này nó to hơn con lợn cái các bạn nó to hơn và nó khỏe kênh của mình thì làm về ẩm thực và cuộc sống các bạn nó nhiều cái nội dung trên kênh của mình ờ, về những cái, cái cuộc sống hàng ngày ở quê mình những công việc hàng ngày mình uh, chia sẻ lên cái kênh youtube của mình cho bạn xem Đấy, rất mong ờ, các bạn ờ, xây dựng đóng góp cho kênh của mình nếu ờ, video hay và hữu ích thì các bạn hãy like và chia sẻ còn video mà chưa được hay thì các bạn hãy để lại bình luận các bạn có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn những video khác ở video này thì mình giới thiệu và chia sẻ với các bạn về cách nhận biết con lợn nái à, chịu đực và phối giống để mà đạt được cái tỷ lệ đầu thai 100% các bạn như con lợn nái này là đảm bảo các bạn là sẽ đạt bởi vì là cái mình chọn cái ngày nó phù hợp của con lợn cái rồi với lại lúc nó giao phối cái thời gian khá là lâu thì cái tỷ lệ đậu thai rất là cao và à, con rất là sai luôn trên kênh mình thì có nhiều video khác nhau nếu các bạn cân tâm thì các bạn có thể vào kênh mình các bạn à, đăng ký kênh để theo dõi và xem à, toàn bộ những video trên kênh của mình All rất lâu đúng không các bạn